Bạn không biết đánh máy, hoặc bạn phải đánh máy, soạn thảo quá nhiều, cần giao tiếp với đối tác nước ngoài nhưng yếu ngoại ngữ. Bạn muốn chuyển giọng nói từ tiếng Việt thành văn bản của ngôn ngữ khác ngay trên web. Bạn không cần lo lắng, chúng tôi sẽ giúp bạn. Hãy đến với chúng tôi, công ty công nghệ số iTech Việt Nam, bạn đồng hành thông minh của bạn. chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị dịch thuật với hai sản phẩm chính chuột nghe ipad và máy phiên dịch sử dụng trí thông minh nhân tạo chuột nghe ipad model c 2019 có chức năng chuyển giọng nói thành văn bản ngay trên word dịch giọng nói tiếng việt thành văn bản của 112 ngôn ngữ tốc độ chuyển đổi 300 từ trên phút và có độ chính xác cao ngoài ra còn hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói sản phẩm iTech C2019 có giá niêm yết tại website của công ty là 1 triệu 500 nghìn đồng, hiện đang được sale với giá cực kỳ ưu đãi, 990 nghìn đồng với số lượng có hạn. Sản phẩm tiếp theo, iTech Pro, model C2020, bản nâng cấp của C2019, với thiết kế đẹp, tính năng nâng cao, hỗ trợ hầu hết các hết hệ điều hành. Sản phẩm có giá niêm yết là 2 triệu 100 nghìn đồng, giá đang sale là 1 triệu 190 nghìn đồng. sử dụng mình bạn chỉ cần nói mình sẽ tự động đánh văn bản mình sẽ tự động phiên dịch mình sẽ tự động tìm kiếm tài liệu trên Bing, trên Google hoặc trên Baidu. Mình có hai trí thông minh nhân tạo, đó là Engine 1 và Engine 2. Trí thông minh nào phục vụ tốt nhất cho bạn thì hãy chọn nó nhé. Bây giờ mình sẽ đánh văn bản vọng giọng nói nhé mở Word lên Con chuột máy tính mang trí thông minh nhân tạo biết chuyển giọng nói của bạn thành văn bản Con chuột còn biết phiên dịch tới 112 ngoại ngữ thành văn bản từ giọng nói của bạn Khi bạn cần tài liệu, con chuột có thể giúp bạn tìm kiếm trên Google chỉ bằng những lệnh tìm kiếm của bạn mà thôi. là con chuột biết nghe lệnh Xin hãy để tôi phục vụ cho bạn Các sản phẩm của iTech Việt Nam được bảo hành và nâng cấp phần mềm trọn đời Bảo hành và một đổi một trong 12 tháng với phần cứng Ship quốc toàn quốc Kiểm tra hàng trước khi thanh toán Quý khách có thể xem thêm thông tin chi tiết các sản phẩm tại website http 2 chấm 2 chéo www.itetvietnam.vn Liên hệ mua hàng qua đại lý ủy quyền số điện thoại 0984403000